Hello mọi người, mình là Tâm Minh, hôm nay mình sẽ lại làm clip đó chính là gấp một cái hàng khổng lồ Giải à, này thì việc đầu tiên đó chính là làm một cái ô vuông khổng lồ thì mình mới gấp được hàng khổng lồ Ok, giờ thì mình bắt đầu mình dán luôn thôi sau một tiếng thì mình dán được một ô vuông khá là to khoảng 4 mét vuông ha đây cho các bạn xem khá là to có thể chứa vừa người mình luôn á không phải một thằng là hai ba thằng to như tấm bạt vậy á hơi nhanh xíu xẻ đi xẻ đi Tốn bao nhiêu tiền giấy?